Tôi làm câu thơ bốn câu thơ hú hồn Đạt nghe chơi của tôi đã bẻ ngã cô ấy Rồi đạt nghe chơi à, Trên trời có chuyện vì sao à, Xếp thành bốn chữ vì sao yêu nàng à, Dưới đất có vạn con người à, Mà sao chỉ có một người tôi yêu Tình yêu mà anh dành tặng cho em bây giờ anh phải cất giữ khi em bước bên người ta quên hết những thứ kỷ niệm đã cũ Tình yêu của anh đến khi kết thúc thì lại là chuyện tình buồn Hai ta chẳng có được nhau và em coi đó là điều bình thường Anh chỉ là một thằng nhóc suy nghĩ cũ kỹ tâm tư lầm lem Làm sao có thể nói ra hết những tình cảm anh dành tặng em Đơn phương em chỉ biết nhớ anh thấy bản thân mình ngu thật Nhờ em mà chẳng nói ra từ thứ hai đến tận chủ nhật Cảm xúc nơi anh vẫn thế vẫn nguyên vẹn như những lần đầu tiên Nhưng giờ em có người mới dành tặng cho anh một nỗi sầu riêng Ta không đến được với nhau thôi thì coi là chuyện duyên số Kỷ niệm đôi ta anh sẽ giữ mãi cùng với cơn mưa cuối phố Màn đêm lại ghé thăm anh hạnh phúc chưa qua nỗi buồn ở lại Tình yêu chẳng có đúng sai không dám nói ra là anh khờ dại Anh không thể có được em không thể chạm được đến hạnh phúc Tình yêu này anh sẽ giữ mãi cho đến phút giây cuối cùng dơ dơ mà đêm tới cảm xúc nơi anh thêm phần chơi vơi anh chẳng thể có được em biết vậy nhưng vẫn chờ đợi không thể đếm hết được những khoảnh khắc cô đơn mà anh nắm chặt tình yêu này như ngọn lửa chưa kịp sáng thì đã vụt tắt ngày mới lại đến nhưng bản thân anh thì lại chẳng muốn thức dậy chỉ muốn lạc trong mộng tưởng nơi mà có em bên cạnh mỗi ngày Có lẽ chỉ khi như vậy anh mới có thể bên em mãi mãi Quên hết âu lo mệt mỏi trên vai sau một ngày thật dài Nhắm mắt im lặng bỏ mặc mọi thứ để cho cảm xúc xuôi dòng Ngày anh để em đi mất chỉ vì một phút đôi lòng Gửi riêng cho em một bức thư tay không có cảm xúc quê dòng Tài bút Em quên rồi phải không?